xin đứng ngoài ly những ngày em bước đi giờ ông tháng vẫn còn nghĩ gì người bận tâm chi giờ đây phương xa đó những gớm quanh mình người có nhớ không nghe tình khó khăn còn thương nhau mãi đó em hãy nhớ lấy tháng năm này mình đã có nhau như vậy lựa sau này ta trông thấy nhau xin đừng ngoảnh đầu cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em nào hơn khi anh trông thấy thế giới của mình xanh bước bên ai vì sao người lại đang tâm ta sẽ tim anh làm hại hello chào tất cả mọi người em sẽ chọn đúng người thật lòng thương lấy em bởi em đau anh cũng rất buồn vì mình từng yêu thương và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này mình đã có nhau như vậy lỡ sau này ta trông thấy nhau xin đừng ngoảnh đầu ngày này anh không tha đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em một người đàn ông như đang than khóc như một đứa trẻ buồn phiền nào hơn khi anh không thấy thế giới của mình